những câu đố hay nhất. Hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Nhìn quay mà không biết đây là con vịt hay con thỏ. Các bạn đón thử xem. Đáp án, cả hai con luôn nha. Có một con gấu trúc lẫn ở đây. Bạn có thấy nó ở chỗ nào không? Đáp án là đây. Bạn có thấy một con tắc kè lẫn trốn ở đâu không? Thì ra là nó nằm ở chỗ này. Hãy tìm khuôn mặt con khỉ trong bức tranh này. Nó đây nè. Bạn nhìn thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức tranh này? Đáp án là bốn khuôn mặt. Hãy coi chừng con sư tử nắp đâu đó bạn đã thấy nó chỗ nào chưa? Thì ra là nó nắp chỗ này. Tìm chiếc dép trong đám hồng hạt. thì ra chiếc dép nằm trên lưng những con hồng hạt. Bạn có thể phát hiện ra biểu tượng cảm xúc nữ trong hình không? Đáp án là Làm thế nào phát hiện một cây xương rồng trông khác với những cây còn lại? Nằm ngay chỗ này chứ đâu. Tìm biểu tượng cảm xúc mà không bị đỏ mặt. Nó nằm chỗ này đây. Bạn có thể nhìn thấy bông hoa khác không? Đáp án là đây. Bạn có thể tìm thấy mặt cười kỳ quặc không? Đáp án là Hãy tìm một con khủng long khác với những con còn lại nằm ngay chỗ này chứ đâu. Một con gà trống bị mất chiếc màu đỏ. Bạn có thể thấy nó chỗ nào không? Đáp án là đây. Tìm cậu bé có khuôn mặt buồn, Đáp án là đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.